nếu có cái gì Nico continua Nico. Gente, eu digo uma coisa aí, deixa eu fazer com Look at that one. đúng rồi siêu trời có giấc mộng nhiệt được nhiều coi coi chưa không hãy coi chưa chưa coi h Hiç durdu. Yeah, you're going to И... Лов. Digo, creo que voy a llevar a Kelly. Si yo puedo llevar a children children coi cho không Người coi giấy cho không? Người coi cho không? Фу. Рекорд. Все. Все, где? Все. Yeah. Э, э. người ừ, quay cho quay quay video wow, wow. show 六块钱，一块五，六块钱，一块五，六块。 Да. Я не делаю. Всякую. Ну так, а теперь, а теперь, Чего тебя видишь? Ай, давай. Чего хотели гадить? Никуда как как это? Все. Я подякую, wait, wait, wait. Все, привет, как вы видите, Okay. chưa chưa quên Iya, kaca chưa jawab kaca jawab. Kaca jawab kau. Jawab kaca kaca jawab. Iya, chưa Jawab juga jawab. Hmm.